từ bao lâu nay anh đã xem nhẹ những thứ xung quanh tồn tại trước mắt anh chỉ là khi yêu em anh không đắn đo suy tư phút rồi lòng cũng do anh mà ra không biết em cần cần điều gì hai chúng ta cho là hạnh phúc anh với đôi tay nhưng không làm sao giữ nỗi em bên cạnh vì tiếng yêu thương em trao cho ai mất rồi một lần anh đã thấy con tim anh như vỡ tan mất rồi xót xa nhiều tháng năm trôi qua cuộc đời dè lối anh mong sao cho em gặp may mắn hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với em nhưng tháng ngày dài anh tìm vui với bao tình yêu mới lạ anh muốn xem mình có thể bao lâu sẽ quên em như em siêu quên đi tình anh đã yêu người khác làm sao anh có thể quên